Ok anh em và bây giờ chúng ta cùng trở lại với hai cầu thủ đã vào bên trong vòng chung kết tranh nhất nhì Cuối cùng mấy trụ S8 Dược Sơn Ký Sử trang chủ game võ công truyền kỳ.net và đây là cao thủ ma nhẫn vô tình một nghe mi khá nhiều anh em dự đoán rằng là nghe mi này sẽ chính thức lên ngồi quán quân và anh em cùng nhìn sơ qua sơ đồ của hai cầu thủ này như thế nào anh em ơi hiện tại đang sở hữu mình một đôi giày vô ma năm ba 30 khăn lôi và ba cấp 9 ít phong xương tố ảnh một đôi giày thiệt sự là quá là đẹp để mà kích được đôi giày này thì hiện tại Nga My đang mang cho mình một cái nón ờ, định quốc cực phẩm phòng thủ lý 30 và một ờ, cái kích băng sắt nội công 197 và chống 40. Và đỡ kích cái kích này thì sẽ sử cho mình một giá trị kháng cả 18 và một cái áo uh, ờ, Voma phục hồi 40 46 phòng thủ 24. Nếu mà thêm một móc nữa lên 47 thì cái áo này tuyệt vời này mà. <coughs> đặt móc 47. Và giờ sử cho mình một cái bao tay làm chậm 40 và sinh lực nội lực và phòng thủ 25 khá là pin và nhờ vào cái nhẫn kháng đôi 30 được kích và đôi dây một à, đai lưng à, kháng băng 2540 khá chắc và một cái nhẫn 2540 hiệu ứng kháng băng thì khá tốt và lượng thời gian đọc lên đến 80 một cái bộ 540 và chúng ta cùng xem nhẹ sơ đồ của Thiếu Lâm vô danh tiểu tử đây cũng là một Thiếu Lâm khá là chắc của cụm mấy chỗ này siêu như mình một cái đao tốc 30 sát thương 47 và 94% một đao bóng dòng khá đẹp một set đăng bang hồng mỹ 18 7 28 kháng hỏa và 26 gắn băng và một ngọc bội kháng tất cả 4 và kháng độc 29 sử dụng như mình một bao tay xanh 25 40 sinh lực nỗ lực và sinh khí 16 không khác gì một bao tay tím rồi này mà một đai lưng 25 40 cũng khá đẹp một cái nón phòng thủ lý và làm chậm 40 một cái áo phòng thủ lý 24 và làm chậm 40 phục hồi 40 một đôi giày chón kháng hỏa 23 và con ngựa kháng cả 3 trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu trong đấu này chúng ta cùng đợi xem liệu hai cầu thủ này ai sẽ là người lên ngôi quán quân tại chúng ta cũng đã thấy rằng thì Thiếu Lâm trong pha tranh đầu tiên thì Thiếu Lâm đang bị dính đam khá là đâu Hiện tại Ngemi đang bơ ca một khá là khéo, hit and run khá là hay. Trong trận đấu này nếu như Ngemi bơ ca khéo thì khả nghĩ trong trận đấu này thì Ngemi có tỷ lệ quyền khá là cao. Hiện tại những luồng đam phong sương với hiệu ứng từ độ dày có cho mình 3 cấp skin 9x kèm với càng khôn xong tuyệt bỏ trên đầu nữa thì hiện tại Ngemi đang có cho mình năm skin phong sương này mà một cái một cái uh, ờ, 9 khá là cao với lần 25 phong sương tối ảnh đây là những pha đàm khá chất lượng đến từ chế ngày mi thiếu lâm đang đàm khá đâu à, đá một anh luôn hả à. ngày mi win hoàn toàn ngày mi win hả hello này mới vô nha hello mọi người trận đấu đã cho qua một phút 20 giây Hiện tại chúng ta đã thấy rằng thì Thiếu Lâm đang ăn đam khá là đau anh em à Cực kỳ đau đến từ vị trí những đòn phân xương này <clears throat> Thiếu Lâm đang chỉ còn một chút máu pha rồi thì Thiếu Lâm chỉ còn khoảng tầm 10% máu đấu rất chi là khó chịu dành cho Thiếu Lâm Tại chúng ta đã trôi qua hơn ờ, gần 3 phút trôi qua thôi mà các bạn nhìn Thiếu Lâm đang rất rất là khó chịu này mà Thiếu Lâm đang rất rất là khó chịu Đỡ mà nói mà thắng trong trận đấu này thì rất khó dành cho Thiếu Lâm Liệu những luồng đam của người mì ờ, sẽ làm gì và Thiếu Lâm thì đang có cho mình cái dòng phẳng đam khá là chất lượng liệu Thiếu Lâm này có thể ăn đam hay không đây là một cái câu ờ, hỏi đố của chúng ta <coughs> Hello này mới vô nha tại chỉ còn 3 phút cho qua tại luồng đam của thiếu lâm ờ, nói th có thể nói rằng những luồng đam của thiếu lâm đánh vào hướng ngày mi thì không đâu cho lắm anh em à trận đấu này thực sự anh em quá khó quá khó dành cho thiếu lâm thực sự thực sự là quá khó dành cho thiếu lâm chỉ mới gần ờ, có vẻ như hơn 3 phút trôi qua thôi mà thiếu lâm có vẻ như đã có vẻ như đang tiết kiệm những bình máu rồi anh em à không dám uống máu nhiều có nhiều pha chúng ta thở thấy rằng thiếu lâm chỉ có một xíu thật có thể là độc tử rồi chỉ một chút nữa thôi có thể độc tử rồi gần 4 phút 4 phút trôi qua đã, đã hơn 4 phút trôi qua và các bạn như là thiếu lâm đang uh, tốn máu khá là nhiều và bây giờ thì sau những hồi à, đam phong sương tố ảnh khá chất lượng đến từ vị trí của nghe mi thì bây giờ như khả thấy ra là nghe mi đã chính thức leo ngựa và có vẻ đó là những giây phút cuối cùng cầu Đam dành cho Nghi My Anh ta đánh khá là dị ở trong những giây phút đầu Và bây giờ đó là những giây phút cuối cùng cầu Đam Như những em có thể xem những trận đấu trước Thì Nghi My thường thường họ sẽ cầu Đam ở những, những giây phút đầu Và khoảng tầm 3 phút cuối thì bắt đầu giao tranh Còn ở trong trận đấu này thì Nghi My đã xuống ờ, bắt Đam từ đầu Và chỉ cần một sơ hở nào đó thì sẽ ờ, đánh về hướng của Thiếu Lâm và tiếp tục sẽ leo ngựa. Đây là một ờ, cái thơ đánh khá là hay dành cho Nghi My một ngày mươi gọi là chân cơ này mà ngày mươi này gọi là chân cơ hoàn toàn chân cơ hoàn toàn <clears throat> và chúng ta công giờ đời hơn một phút nữa thôi trận đấu này sẽ chính thức khép lại ra đấu đầu tiên sẽ thuộc về cho ai <clears throat> hơn một phút trôi qua một phút cuối cùng này mà Hello anh mới vô nha, kính chúc em buổi tối xem live dễ anh em ơi <coughs> trận đấu à, rất chi là khó dành cho anh Thiếu Lâm trong trận đấu này. Đến kiểu này Ngày Mươi sợ thua đam Thiếu Lâm mà. Khải không nghĩ như vậy nè mà, Khải nghĩ là Ngày Mươi sẽ win đam đó em. À, cái đây là một cái sự đoán giữa hai cao thủ này thực sự là rất khó này mà, nhưng mà Khải nghĩ vẫn nguyên Ngày Mươi. Và đúng chính xác như vậy chúng ta xin chúc mừng Man Nhẫn vô tình Ngày Mươi đã win cho mình 1-0. Đã win cho mình 1-0. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ hai sẽ được uh, trở lại sau vài phút nữa anh em cùng chờ đợi sau vài phút nữa nha anh em ơi. Trận đấu chung kết khá là khốc liệt giữa hai cầu thủ này. Đây anh em có thể xem sơ qua cái vừa rồi thì uh, lượng đàm của Nghe Mười với hiệu ứng 25 điểm phong xương thì thực sự là Nghe Mười này thì quá chất lượng này mà, lượng đàm khá là cao. Ê. Đàm khá là cao. <clears throat> và bên Thiếu Lâm thì uh, dính đến 210k và bên Gamer chỉ bị dính khoảng uh, ờ, <clears throat> 110k thôi em và lượng đam của dành cho anh uh, ờ, mười khá là cao. và chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu đấu thứ hai. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát thì bây giờ đây sẽ là đấu đấu thứ hai. Trong trận đấu này thì uh, không biết sẽ như thế nào. Không biết là Thiếu Lâm đã tới tỷ về hướng đam hay chưa thì chúng ta cùng chờ đợi xem trong trận đấu này thì liệu sẽ như thế nào em mày Trong đó đấu đầu tiên thì lượng đam có vẻ như là khá tương đối dành cho mười một lượng đam hơn đến uh, ờ, 100 à, hơn đến 80k có thể là gần 90k đam và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu đảo thứ hai nha em ơi và không gì hơn xin kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên video này Khải sẽ rút ngắn lại trên kênh, Khải sẽ up lại trên kênh cho anh em có thể theo dõi như là các uh, cao thủ tham gia giải đấu chung kết ngày hôm nay có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Và kính chúc hai anh em ờ, tham gia giải đấu ngày hôm nay một uh, giải đấu khá hoàn khá là thành công. Và bây giờ trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu một pha 20 giây nữa bắt đầu trận đấu nhưng mà Thiếu Lâm đã vào khá kịp thời. Trong trận đấu đầu tiên này Thiếu Lâm vẫn chưa búp được cái dòng uh, chống phái cho mình. Và một pha độc tử khá là nhanh đến từ vị trí của vô danh tiêu tử. Bị Vinh game và sau đó đã vào lại khá là kịp thời nhưng mà không kịp chỉnh đồng tu này mà. Có vẻ là một không kịp chỉnh đồng tu. Rất đồng tiếc và xin chúc mừng Ma Nhẫn Vô Tình đã có mình hay không. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ ba. Nếu như trong trận đấu thứ ba này mà nhẫn vô tình tiếp tục win thì anh ta sẽ có cho mình một cái hat-trick 3-0 khá tuyệt vời và sẽ là người chính thức lên ngôi quán quân luôn nha em ơi. Và giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục đến đấu thứ ba. Sau 7 phút nữa, trận đấu là khá là nhỏ dành cho vô danh tiêu tử. Đánh thì thua rồi, nói là ra đấu thứ hai thì vậy out game, out game vừa vào thì chưa kịp đấu auto 10 giây bắt đầu luôn anh em ạ. Khá là nhỏ. Và giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với đấu thứ ba giữa vô danh tiểu tử đó là thiếu năm đau và tiếp tục đó là mai nhẫn vô tình anh em cùng xem xem sơ qua sơ đồ của hai cầu thủ một lần nữa trận đấu đấu này nếu như mai nhẫn vô tình là nghe mươi tiếp tục win thì anh ta sẽ có một cú hết trick ba không và sẽ trở thành ngôi vị quán quân của giải đấu và là mình chủ của cụm mấy chủ dược sơn kiết sử này nha anh em ơi trang chủ game đó là võ công truyền kỳ chấm nét trong người hiện tại thiếu lâm này thì đang mang cho mình một set đăng bàn hồng mỹ khá đẹp mắt và một cái đào tóc 30 thương 47 Khải có cái mi cầm vào vũ khí vào năm một rồi Khải không có cái mi nên mà tìm chưa có cái mi này mà Và một cái nón thủ lý làm chậm Một áo thủ lý làm chậm Một đai lưng ờ, trón kháng hỏa Xanh khá đẹp Một đôi tay trón kháng hỏa Xanh khá đẹp luôn Một đôi giày cũng khá chất lượng Và sở hữu với mình một con ngựa bông tiêu Tôi phiên kháng cả ba Và đây là sự đồ của nghe mi Đã có cho mình hai không ở trong ờ, hai đầu đó đầu tiên khá là trọn vẹn sở hữu mình mình một một à, sở hữu cho mình một đôi giày tóc 53 kháng loại 30 và phong xương thủ ảnh 3 cấp 9x và một cái nón ờ, định quốc cực phẩm để có thể kết đôi dây một ờ, cái cây băng sắt nào còng 197 chống 40 và một cái áo kim để có thể kết được cây vũ khí phòng thủ và phục hồi áo vô ma một dây chuyền kháng cả 18 một tay thủ lý làm chậm 40 một đai lưng không băng và thời gian đọc sinh lực lực một nhẫn không băng thì ông đọc và một cái ngọc bội làm chậm 40 và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu Trận đấu này thì Nghe My đã chính thức xuống ngựa một cách khá từ số rồi em mà <coughs> Những đòn phong xương à, của Nghe My, à, Nghe My Mai Nhẫn Vô Tình khá là đông Như anh em cũng đã biết thì Mai Nhẫn Vô Tình đang có cho mình càng khôn hai cấp trên người Thì đây là một cái kỹ năng cũng có hai cấp à, ở cùng mấy chủ kèm với đôi giày 3 cấp thì hiện tại phong xuân thứ ảnh đã lên 25 đẳng cấp anh em ạ với một cái đẳng cấp 25 thì thiệt sự anh em là với cái set đăng bàn của thiếu lâm và không có món khăn băng nào hiện tại thiếu lâm đang ăn đàm khá là đâu đang đàm khá là đâu tìm không ra nàng lê ơi mắc vài trăm nghìn nó làm gì anh em nó bán hàng toàn cứ mấy chục chai mấy chục chai không sao mua được anh em hiện tại em ơi trưởng ở cùng mấy chỗ khải đang chơi thì tìm chưa ra anh em ơi mà nếu mà tìm ra thì cấp mới 95 97 thì đánh đấm gì nữa 95 96 thiệt sự là một ẩn quá chi là bình thường đây mà nên là Khải không mua đó nữa <coughs> Hello xin chào tất cả anh em nha Chúc anh em buổi tối xem lao dễ em ơi trận đấu này sẽ là một trận đấu rất khó dành cho Thiếu Lâm. Để mà nói cơ hội của Thiếu Lâm trong trận đấu này thì thực sự là rất khó anh mà. Hello anh em mới vô nha, kính chúc anh em buổi tối trong live dễ anh em ơi. Và chúng ta đã cho qua hơn 2 phút, đã cho qua hơn 2 phút. Đã cho qua hơn 2 phút, liệu những tình huống như thế này sẽ làm gì? Nghe Mi như thế nào và Thiếu Lâm như thế nào? Có vẻ Thiếu Lâm trong trận đấu này thực sự là anh em là quá khó anh mà. ạ. mà nói trong trận đấu này Thiếu Lâm đỡ mà win thực sự là quá khó. Quá khó để win trong trận đấu này đã đã cho qua 2 phút Trời ơi <clears throat> vậy rồi khả bị à, đích cái, cái bên kia nè đậu xanh hiện tại đã còn uh, à, 3 phút cuối cùng trong thời gian này thì chúng ta đã thấy là Ngami đang bơ cam cách khá khéo này mà một cách di chuyển khá hợp lý những đòn phong xương thiệt sự anh em là thiếu lâm đang phải sự phải, gọi là rất khó mà đỡ thở chịu những đòn đau như thế này rất khó dành cho Ngami sau đó anh em rất khó dành cho thiếu lâm <clears throat> hello này mới vô nha kính chúc em một tối xong live dễ em ơi <clears throat> Đây là một pha tăng 5 năm đến từ chiếu ngày 10 Có vẻ ngày 10 đang muốn chủ ờ, đam thử như thế nào <clears throat> <coughs> đã 4 phút trôi qua trong đấu này thì vô danh tiểu tử đang cố gắng tiếp cận 50 nhưng mà có vẻ như rất khó mà đỡ có thể chặt chém và trúng vào hướng đam của 50 <coughs> đầu tiên qua nè mời khăn cổ quá Hai phút cuối cùng trong trận đấu này có vẻ như Khải ờ, để ý rằng là Thiếu Lâm đã có thể là tăng sang hướng đam một tí rồi này mà Lượng đam của Thiếu Lâm ờ, cảm giác ờ, chém vào ngày 10 khá là thố em ơi Nhưng mà đỡ liệu trong trận đấu này liệu lượng đam sẽ ra sao Thiếu Lâm trong chém ngày 10 trong trận đấu này khá là thốn <clears throat> <coughs> Chỉ còn 1 phút 20 giây <coughs> Thiếu Lâm đều đều chỉ vào tay rồi ạ <laughs> Trận đấu này rất khó Rất khó dành cho Thiếu Lâm này mà nếu mà win thì thiệt sự em đây là một trận đấu Không thể nào mà chúng ta thể tính toán là Những ờ, luồng đam của Thiếu Lâm sẽ win được <coughs> Không thể nào win được <coughs> Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. <coughs> Chúng ta còn à, vài chục giây cuối cùng. Chúng ta còn vài chục giây cuối cùng để cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu này vài chục giây cuối cùng này thì liệu Thiếu Lâm có đam hay không? Chúng ta vẫn đang mong chờ cái sự chiến thắng đến từ của Thiếu Lâm để chúng ta có thể diễn biến thêm trận thi đấu thứ tư và cũng có thể là trận thi đấu thứ năm. <coughs> Rồi, không có cơ hội nữa rồi anh em à. Không còn cơ hội nữa rồi. Trong đấu này thì chúng ta xin chúc mừng tiếp tục đó là Ma Nhẫn Vô Tình đã win tiếp theo trong trận đấu này và đã chính thức lên ngôi quán quân và của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm máy chủ Dược Sơn Ký Sử trang chủ game võ công truyền kỳ net nha em ơi nếu như anh em nào mà thích những cụm máy chủ ép đồ tím cũng như là kéo xe đồ tím bốn mạng như thế này thì có thể truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ net đã có thể truy cập cũng như là tải game và chơi ở cờ mấy chỗ kéo xe như thế này nè mọi ơi và ở cờ mấy chỗ này thì hòn kim môn phái mà đồ tím nha mọi người và trong tuần ra đấu này thì vô danh tiểu tử thiếu lâm bị dính cho mình 245 k đam và bên nghe mươi chỉ bị cho mình 164 k mà thôi đây là cũng là một trận đấu khá là thành công dành cho nghe mươi và không gì hơn xin chúc mừng uh, ma nhẫn vô tình một lần nữa đã chính thức lên ngôi quán quân nha mọi người và người hạng hai đó là vô danh tiểu tử nha mọi người ơi và xin chúc mừng hai cầu thủ của chúng ta đã hoàn thành ờ, cái giải đấu ngày hôm nay và xin chúc mừng tất cả anh em Kính chúc anh em một buổi tối xem la vui vẻ Ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại với hoạt động mấy chủ của Khải đang tham gia em ơi Và xin phép bye bye mọi người